Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Lại là mình đây Hôm nay mình sẽ ở đây để chia sẻ cho các bạn 8 tips giúp các bạn có thể sử dụng MacBook một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn có thể là một số bạn đã biết trong quá trình sử dụng MacBook rồi Còn bạn nào chưa biết thì hãy theo dõi hết video này nhé Đảm bảo là sau khi xem xong video thì các bạn sẽ biết thêm được rất nhiều điều hay ho đấy Mẹo đầu tiên chính là tìm kiếm nhanh trên macOS bằng tính năng Spotlight. Spotlight tương tự như thanh tìm kiếm của Windows, giúp người dùng có thể tìm kiếm bất cứ nội dung gì, từ file, ứng dụng cho đến tìm kiếm nội dung online. Phím tắt để truy cập Spotlight mà mọi người dùng Mac phải cần nhớ là Command cộng với phím cách. Ưu điểm của tính năng này là giúp người dùng có thể tìm kiếm nhanh bất cứ thông tin hay ứng dụng gì mà không cần phải thoát cửa sổ làm việc. Quả thực là rất nhanh và hữu ích, các bạn hãy thử nhé! Trường hợp thứ hai, là thoát ứng dụng bị treo. Trường hợp MacBook bị treo ứng dụng rất là hiếm khi xảy ra, tuy nhiên vẫn có xác suất nhất định vì không phải ứng dụng nào khi viết ra cũng có thể hoàn hảo được ngay. Và để khắc phục điều này cũng rất dễ dàng thôi các bạn nhé. Tổ hợp phím các bạn cần phải nhớ là Command cộng Option cộng ESC. Tổ hợp này giúp người dùng tắt những ứng dụng bị treo một cách đơn giản. Bạn chỉ cần click chọn ứng dụng muốn tắt trên hộp thoại, vậy là xong. Nhớ nhé, nếu máy của bạn chẳng may có bị treo ứng dụng, hãy bình tĩnh và nhớ tổ hợp phím Command cộng Option cộng ESC, mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay thôi các bạn ạ. Thứ ba là chụp ảnh màn hình. Một tính năng nữa mà nhiều người dùng MacBook không phải ai cũng biết đó là chụp ảnh màn hình. Hai tổ hợp phím dùng để chụp ảnh màn hình mà người dùng Mac cần nhớ là Command cộng Shift cộng 3 chụp toàn bộ màn hình và Command cộng Shift cộng 4 chụp màn hình tùy chọn vùng chụp. Tính năng thứ tư, di chuyển cửa sổ ứng dụng sau lưng cửa sổ khác. Thông thường khi click chọn một cửa sổ trong nhiều cửa sổ đang hiển thị, cửa sổ đó sẽ tự động xuất hiện trên cùng của desktop. Để di chuyển cửa sổ ứng dụng mà vẫn giữ nguyên vị trí, hãy bấm và giữ phím Command, sau đó kéo cửa sổ ra vị trí khác mà bạn muốn. Như vậy sẽ giúp bạn giảm bớt thao tác sử dụng và tiết kiệm được thời gian hơn. Tính năng thứ năm mà mình nhắc đến đó là việc tắt các ứng dụng đang chạy ngầm macOS khác Windows ở chỗ là khi bạn tắt ứng dụng bằng dấu X trên thanh công cụ thì ứng dụng ấy vẫn chưa thoát hoàn toàn mà hệ thống vẫn đang cho chạy ngầm. Điều này uh, giúp chúng ta khởi động lại ứng dụng rất là nhanh. Tuy nhiên như vậy thì sẽ chiếm tài nguyên của máy. Để khắc phục điều này, hãy sử dụng tổ hợp phím Command cộng Q và nhấp phải vào biểu tượng ứng dụng và chọn Quit để thoát hạn. Cá nhân mình đã quen với thao tác này ngay từ khi sử dụng MacBook và nó giúp mình tiết kiệm pin khá khá cho máy đấy các bạn ạ. 6. Giải phóng dung lượng ổ cứng Đối với macOS hay bất kỳ một hệ điều hành nào thì chúng đều phát sinh phải rác sau một thời gian sử dụng máy. Điều này khiến cho không gian lưu trữ của máy bị chiếm dụng một cách hết sức lãng phí. Có hai cách mình thường làm để giải phóng dung lượng ổ cứng trên macOS, đó là xóa sạch thùng rác, một điều rất bình thường nhưng đem lại hiệu quả cực kỳ cao. Bạn có tin điều này sẽ giúp bạn lấy lại được hàng gigabyte dung lượng không? Phương Anh thì tin hoàn toàn các bạn nhé. Cách thứ hai là bạn có thể click vào biểu tượng Apple, sau đó chọn giới thiệu về Mac này rồi chọn ổ lưu trữ. Máy sẽ hiện ra tất cả các ứng dụng, file được cài đặt. Việc của bạn là chọn những thứ không cần thiết rồi xóa chúng đi, quá là đơn giản đúng không nào? Gợi ý thứ bảy cho việc sử dụng Siri để hỗ trợ làm việc. Một công cụ cực kỳ mạnh được Apple ra mắt để hỗ trợ người dùng. Tuy nhiên ở Việt Nam không có nhiều người dùng tính năng này, đơn giản vì vốn tiếng Anh của người Việt Nam không thực sự tốt đó là Siri, trợ lý ảo vô cùng thông minh. Việc của bạn là ra lệnh giọng nói bất kỳ, phần còn lại của Siri sẽ lo. Thực sự quá là thông minh các bạn ạ. Chúng ta có thể hỏi giờ, hỏi thời tiết, gửi tin nhắn, check mail. Mỗi lần muốn gọi Siri, hãy nhớ tổ hợp command cộng với phím cách các bạn nhé. Cuối cùng là tính năng đồng bộ hóa giữa các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple với macOS. Điều mà các bạn cần làm là hãy đăng nhập cùng một tài khoản trên iCloud lên tất cả các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Apple tất cả tin nhắn, danh bạ, ghi chú từ iPhone của bạn sẽ được đồng bộ với macOS và bạn tha hồ thực hiện cuộc gọi cũng như là nhắn tin iMessage trên máy tính như trên chiếc điện thoại iPhone của bạn. Vừa rồi Phương Anh đã chia sẻ 8 mẹo để cho các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả hơn và mình tin rằng những gợi ý này, những mẹo này vô cùng hữu ích cho các bạn. Đừng quên là hãy bấm like và subscribe kênh của bọn mình nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.